Lần đầu tiên BBT hợp tác cùng Protein Praviken, nhà sản xuất lớn từ Na Uy. Một đất nước với tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất thế giới. Di Nguyễn để gặp phải rất nhiều bất ngờ mà từ trước tới nay một ông vua ngành xúc như anh chưa từng gặp phải. Và vấn đề lần này, chính nhà sản xuất Protein Praviken phải gửi thư xin lỗi CEO BBT hiện tại là cái sản phẩm trên tay của Duy Nguyễn là một sản phẩm hot trend đó, một sản phẩm gọi là đình đám một sản phẩm đẳng cấp mà nó dính một cái post rất lớn thì Duy sẽ dành ít phút Duy nói về cái post này đây là website của hãng thì các bạn sẽ nhìn thấy sản phẩm trên à, trên à, trên website thì à, nói chung là Na Uy là một nước Bắc Âu bạn nó cũng đang à, chịu khổ trong dịch Covid hiểu không nên nhiều khi nhân viên nó làm nó bị bóp lương hay gì đó không biết nữa nên nó trong quá trình làm nó dẫn là sai sót thì cái sai sót nó ảnh hưởng tới mình bạn thấy cái dòng này không nó nói là cái hũ này á là nó có hai chục lần dùng hai chục lần dùng thì khi làm marketing á thì BBT BA theo này BA theo này cũng BA là hữu chục lần dùng khách hàng nó cũng tưởng hữu chục lần dùng luôn xong mà cái khi mà về đây á chúng ta cũng khui cái hũ này ra còn nguyên đai nguyên kiện nguyên siêu cho bạn hàng nhập sau đem về vậy đây còn trinh nguyên đai nguyên kiện nguyên siêu luôn chưa bóc tem lần nào đúng không bây giờ mình mở thằng cái một video quan shot quan kill nha các bạn không hack đó không ha ok rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thực tế là có 10 lần dùng thôi thì như cái cái chuyện 10 lần dùng với 20 lần dùng nó ảnh hưởng gì các bạn nó ảnh hưởng tới giá tiền nó ảnh hưởng tới giá tiền thì à, cái cái phốt này á, là công ty BBT đó liên hệ với dạng xuất rồi thì à, nhà sản xuất cũng thừa nhận là thằng làm website này trong lúc đó nó hơi bị ngáo nó ghi sai thông tin nó sửa và nó xin lỗi mà thì cái hũ này chỉ có 10 lần dùng thôi nha các bạn cái hũ này chỉ có 10 lần dùng thôi thì à, cái chuyện 10 lần dùng với 20 lần dùng nhưng mà nói nãy nó ảnh hưởng tới giá tiền thì các bạn nào lỡ đặt cái hũ này mà trong đầu nghĩ là hai chục lần dùng á thì các bạn có thể gửi lại tại vì bây giờ nó mắc quá nó vượt quá khả năng của các bạn rồi thì các bạn chơi không nổi thì thôi cứ gửi lại thôi đó là sự nhầm lẫn không mong muốn thông tin cuối cùng đó là 10 lần dùng tại vì hàng bắc âu mà nó mắc lắm tại cái loại này là loại mà protein nó đến từ cá hồi mà để làm cá hồi các con cá hồi thịt thôi đã, đã mắc rồi mà để làm cái đầu tiên cá hồi mà để gọi là thủy phân nó mà để mà làm ra gọi mà isolat mà hai đô la cá hồi nữa là cực kỳ công phu mà cái loại đầu tiên này nó cực kỳ đẳng cấp và chất lượng nó ngoài tác dụng tăng cơ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể nó còn tác ba tác dụng sau đây thứ nhất đẹp da thứ hai đẹp tóc và thứ ba bổ não đó nên giá nó đắt lắm bạn một gói vậy là 60 ngoài tính ra một gói vậy là 60 ngoài lúc đầu các bạn tưởng một gói là ba chục rẻ quá các bạn bụp bụp, bụp nhưng mà giờ nó hố rồi bây giờ nó lần gói này nó có 60 ngoài rồi. nên nó, anh em nào có khả năng chơi đồ Na Uy á thì mình tiếp tục mình chơi còn nếu mà anh em nào không có đủ khả năng chơi đồ Na Uy á thì chuyển qua thằng mát với thằng quay à, thằng mát với thằng quay thì nó rẻ hơn còn loại này nó siêu phẩm rồi mấy cái thằng bắc âu mà nó nó chảnh đó bạn ơi nó thật sự mình chơi với nó mình cũng hơi đuối cái đó mình phải thừa nhận thôi cái chuẩn sống của việt nam mình nó quá thấp so với chuẩn sống của bắc âu thì bây giờ mình nói gì nữa bây giờ nó nó nó nó, nó lộn nó xin lỗi mình nó sorry mình câu vậy thôi đó còn bao nhiêu phần còn lại là anh em tụi mình chịu ai chơi được đó thì chơi còn ai chơi không nổi nó thì thôi đó là chính lần na uy đó nên thông tin cuối cùng là hãng nó đã nhận sai sai ở chỗ thằng thiết kế web thôi nó sai ở chỗ thằng thiết kế web mới đau chứ nè trên cái hũ là 10 nè bạn đó trên cái hũ thì nó là đúng label nó là 10 nên thằng này nó không sai về về về về, label nó không sai về cái hũ sản phẩm nhưng mà nó sai trên cái web đó nó sai trên web mà nói chung mà khi mà làm marketing đó, thì chắc bộ phận marketing của công ty BBT thiếu đối chiếu trên cái trên trên cái hũ mà chỉ đối chiếu trên cái web nó mới ra một cái nhận định sai như vậy thì dẫn tới anh em hiểu lầm sai đây cũng là cái bài học đó thì sau này bộ phận marketing của BBT phải rút kinh nghiệm đối chiếu từ nhiều nguồn chứ trên đời này không có tin được thằng nào hết á nhiều khi thật sự với bạn á mấy thằng web hãng nó làm ẩu web công ty tôi nữa thật sự nó lỗi từ lưa hết à